thủng thẳng chờ mẹ vô đón. và ngày nay, người dân sống ven quốc lộ 1A bất ngờ chứng kiến hàng đoàn xe máy chở người và đồ dùng buộc theo xe, kìm kìm chạy từ hướng Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai về các tỉnh miền Trung – Họ hầu hết là những người tạm cư tại các địa phương nói trên, là công nhân, sinh viên, người lao động mất việc do công ty phải đóng cửa vì dịch COVID-19. Lao động tự do như buôn bán, bán vé số và một số ít người vào thăm người thân rồi bị mắc kẹt lại vì dịch. Đây là những người xa quê kiếm sống, Do ở quê nhà khó khăn hoặc không tìm được việc làm, do mục đích là kiếm sống chứ không phải định cư, nên những người dân nói trên đều vô cùng chắc bóp tiết kiệm. Tại các địa phương đích, họ sống trong các khu trọ rẻ tiền ở ngoại thành. Nhiều người thuê chung một phòng để giảm tiền nhà. Họ ăn uống tành tiện, cơm đường cháo chợ, trong phòng trọ, rất nhiều người không có bếp mà thường chỉ có một bình nước đóng chai rẻ tiền giá 10.000 đến 15.000 đồng 20 lít nước. Hầu hết họ đều còn ông bà, cha mẹ hoặc một nửa gia đình ở quê. Tất cả những gì kiếm được họ dành dụm một lòng một dạ gửi về nuôi gia đình. Họ cày ngày cày đêm cố gây vốn để người ở quê có thể cho con cháu ăn học, xây nhà cửa, mua ruộng vườn, buôn bán. Khi hết sức lao động con cái vào đại học, và gia đình đã có được nguồn thu nhập ổn định, hầu hết họ đều trở về quê hưởng cuộc sống quay quần bên gia đình và dòng họ. Những người lao động tạm cư này chính là nguồn kiều hối nặng lòng, chung thủy và tha thiết nhất của mỗi vùng quê. Không có mặt ở địa phương nhưng nguồn tiền họ gửi về là một phần quan trọng để xây dựng và thay đổi cuộc sống ở bất cứ vùng quê nào. Đối với gia đình, họ là chỗ dựa cả về tài chính, tình cảm lẫn sự hiểu biết và các mối quan hệ có được khi lăn lộn ngoài xã hội. Họ chấp nhận sống xa gia đình, đằng đẵng vài chục năm thanh xuân, thậm chí xa cả vợ con, một mình gánh chịu thiếu thốn vất vả cả vật chất lẫn tinh thần, chỉ để nuôi được gia đình mình ổn định, sung túc hơn. Họ là đám đông cần lao đáng được nhận lòng biết ơn của những miền đất nơi họ đã sinh ra. Các tỉnh có đông người đi Nam kiếm sống nhất là Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên. Khi dịch bùng phát ở thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng đã yêu cầu các tỉnh và các bộ ngành tạo điều kiện đón công dân của mình về quê để giảm tải cho thành phố Hồ Chí Minh và các vùng dịch nặng, đồng thời để người dân có cuộc sống an toàn hơn nơi quê nhà. Tùy điều kiện tài chính, các tỉnh đều lập kế hoạch đón công dân của mình về quê tránh dịch. Rất nhanh chóng, chỉ vài ngày sau khi có quyết định, vào ngày 21 tháng 7 năm 2021, tỉnh Quảng Nam đã đưa 10 chiếc xe vào đón bà con ở miền Nam về quê, ưu tiên đón trước những người không có chỗ ở, già yếu, tàn tật, phụ nữ mang thai, trẻ em, ốm đau. Trên mỗi xe còn có một cán bộ y tế và một tình nguyện viên hỗ trợ người dân trong suốt chuyến đi thiết bị y tế cần thiết, thuốc men, thức ăn, nước uống miễn phí. Quảng Nam còn sắp xếp để đón bằng máy bay cho những người già yếu tàn tật, phụ nữ có thai, trẻ em dưới 12 tuổi. Bình Định, Đà Nẵng, khá giả cũng lập tức đón người về bằng máy bay Quảng Ngãi, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, nơi thuê cả đoàn tàu, nơi đón bằng xe – các nơi đều nhanh chóng lập danh sách, tổ chức và thông báo ngày giờ cụ thể. Người dân đăng ký xong thì sắp xếp công việc, trả phòng trọ rồi yên tâm chờ ngày về. Huế là một trong những tỉnh đầu tiên lên kế hoạch đón công dân về quê. Huế rất nhỏ, nên trong các địa phương kể trên thì Huế có ít công dân xa quê nhất. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, tỉnh này đã lập xong kế hoạch đón công dân về quê từ tận ngày 16 tháng 7, trong đó dự kiến sẽ đón 300 người đầu tiên về từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 7. Thế nhưng chẳng hiểu sao đến tận chiều 25 tháng 7 vẫn chưa người nào nhận được thông tin gì cả. Theo hướng dẫn của và Hội Đồng Hương Huế, dân đăng ký, điền mẫu ưu tiên, rứa rồi im lặng – Người dân hỏi nhau, nháo nhào nhưng chỉ được cho biết đang chờ duyệt. Trong khi đó, diễn biến dịch ở Sài Gòn và Bình Dương ngày càng dữ dội. Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành lệnh cách ly xã hội nghiêm ngặt hơn rất nhiều so với các giai đoạn trước. Trừ các phương tiện và người thực hiện công vụ, vận tải thiết yếu, 19 tỉnh thành vùng dịch sẽ gần như nội bất xuất, ngoại bất nhập. Vậy là hàng đoàn dân Huế đã tự cứu mình mà không chờ nổi quê nhà ra tay cứu họ xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, những người dân Huế chở nhau đi bằng xe máy, mang theo thức ăn, nước uống, không ghé vào đâu để không làm phiền dân sở tại. Ban ngày nắng nóng thì kiếm bóng cây, đêm đến lấy vỉa hè làm điểm tựa, chờ sáng dậy tiếp tục đi, như cách họ tự mô tả chuyến đi kỳ lạ của mình. Đêm đến trên hành trình về quê hơn ngàn cây số, họ nằm lăn ra lề đường ngủ qua đêm, cả thanh niên, phụ nữ và trẻ em họ đâu còn cách nào khác. Trước đó, vào đầu tháng 7 năm 2021, khi dịch mới vừa bùng phát, tỉnh Thừa Thiên, Huế thậm chí đã quyết liệt từ chối công dân của mình về quê. Họ làm hẳn văn bản đề nghị ngành đường sắt không bán vé cho người đi tàu từ thành phố Hồ Chí Minh về ga Huế từ ngày 6 tháng 7 năm 2021. Đã có vài chục người dân Huế về quê nhưng không được cho xuống, phải chọn mua vé xuống ga Đông Hà rồi được tỉnh Quảng Trị cho cách ly tập trung. Huế không thể đẩy khó khăn cho tỉnh khác được, ông Đỗ Văn Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị phát biểu trên báo chí thời điểm đó. Không chỉ chặn đường sắt, Huế chặn luôn đường hàng không, họ cũng yêu cầu thành phố Hồ Chí Minh dừng bán vé bay đi Huế từ ngày 5 tháng 7 năm 2021. Lý do là khu cách ly của Huế đã quá tải. Nhưng đó chỉ là viện cớ vì đến 13 tháng 7, Bộ Y tế đã cho phép cả nước được cách ly F1 tại nhà. Song Huế vẫn án bình bất động. Những tấm ảnh ghi lại trong hành trình của nhiều nhóm người Huế được đăng trên các group Facebook có tên Người Huế ở Sài Gòn hôm 24 tháng 7 gây chấn động cho nhiều người. Thế nhưng, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn cố chống chế rằng trong danh sách đăng ký có cả những người a đăng ký theo phong trào hay là có gia đình ở thành phố Hồ Chí Minh mà vẫn đòi về Huế tránh dịch, nên họ phải tỉ mỉ xét duyệt, phải đối chiếu danh sách từng người với với nơi người đó sinh sống ở Huế xem có phải ăn gian hay không. Tôi thật không còn lời nào để bình luận về thái độ những người tự xưng là đầy tớ của dân ở đất thần kinh. Họ chai lì trước nỗi lo âu hoảng sợ của người dân. Các vị lãnh đạo ấy cũng đã làm cha, làm mẹ, trước những cảnh những đứa trẻ bám vào cha mẹ trên chiếc xe máy suốt hành trình hơn ngàn cây số giữa nắng rác và mưa dầm đối diện với nguy cơ tai nạn giao thông theo cha mẹ ngủ lăn lóc vặt vã trên lề đường giữa đêm tối họ nhìn họ chỉ nhìn bằng đôi mắt không có con người không thể biện bạch bằng lý do quá tải khu cách ly vì bất cứ người dân nào cũng biết thành phố Hồ Chí Minh mới là nơi đang quá tải thực sự y bác sĩ thiếu thốn mọi bề, làm việc gấp 3 gấp 5 sức lực. Huế tự hào có bệnh viện trung ương là nơi đào tạo nhiều nhân lực y tế cho vùng và Huế cho đến nay mới chỉ có chưa đến 10 ca bệnh thì nhân lực hoàn toàn dư đủ để vận hành khu cách ly cho vài ngàn người. Nếu quá thiếu, Huế có quyền yêu cầu các tỉnh khác chưa bị dịch nặng cử người đến giúp. Nhưng làm gì có, Xuyên suốt các sự kiện chỉ có thể giải thích đó chính là thái độ chối bỏ, sợ người vùng dịch về lây dịch cho dân Huế, sợ phải chịu trách nhiệm, sợ phải lo lắng chạy chữa cho chính người dân của mình, sợ tốn kém và sợ lỡ sơ sót thì bị cấp trên kỷ luật. Đến tối muộn 24 tháng 7 năm 2021, sau khi sự kiện người Huế chạy loạn về quê gây chấn động trên mạng xã hội Việt Nam, khiến nhiều tờ báo trong nước đồng loạt lên tiếng Huế đã có động thái bất ngờ. Họ nhanh chóng thông báo kế hoạch đón người dân về quê bằng tàu không thực hiện được do có trục trặc về tiến độ. Nhưng 240 người đầu tiên sẽ được đón về bằng máy bay vào ngày 26 tháng 7. Răng tờ khục ni lại lẹ làng ghê hồn rửa Huế. Có phải vì báo chí phanh phui và sợ bên hỏi tội khôn rứa Thôi chúc mừng cho 240 người già không chỗ ở, bệnh tật, phụ nữ có thai và em nhỏ sẽ được về quê hương tránh dịch trong vài ngày nữa. Nhưng xin các vị đầy tớ ở Huế ghi tâm khắc cốt một điều, có thanh minh cách nào chăng nữa thì những quyết định của các vị trong cơn đại dịch đã khiến lòng dân người Huế lạnh giá, còn cả nước thì sáng mắt rồi. Thành phố Hồ Chí Minh gia hạn giãn cách chống dịch đề xuất tình trạng khẩn cấp. Hôm 23 tháng 7, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh quyết định áp dụng thêm một số biện pháp mạnh hơn để chống dịch và gia hạn giãn cách xã hội thêm 8 ngày, giữa lúc số ca nhiễm COVID-19 lên gần đến ngưỡng 50.000. Trong lúc đó, một số đại biểu quốc hội của thành phố đang nhóm họp tại Hà Nội đề xuất ban bố tình trạng khẩn cấp, nhưng dường như đề xuất này chưa được thống nhất xem xét truyền thông nhà nước loan tin rằng chính quyền thành phố sẽ siết chặt việc quản lý ở các khu phong tỏa với mục tiêu tiên quyết không để xảy ra lây nhiễm chéo trong các khu vực này, trong khi các địa phương được yêu cầu thật quyết liệt trong kiểm tra, giám sát người dân thực hiện nghiêm các quy định của chỉ thị 16 vốn đã được áp dụng trong hai tuần qua. Một chỉ thị khẩn của thành ủy ngày 22 tháng 7 nêu rõ mục tiêu phong tỏa, kiềm chế tốc độ lây lan của dịch, giữ vững mở rộng vùng an toàn và kiểm soát sự lây lan vùng nguy cơ cao. Theo đó, các nhóm đối tượng hoạt động trong thời gian thực hiện cách ly toàn thành phố sẽ bị thu hẹp, dừng các hoạt động sản xuất kinh doanh không cấp thiết và siết chặt hoạt động doanh nghiệp. Đối với hơn 3.000 khu vực phong tỏa, người dân chỉ được phép ra ngoài khi đi cấp cứu y tế và chỉ được mua thức ăn hai lần trong một tuần và sử dụng phiếu đi chợ, siêu thị do chính quyền cấp. Tại các khu vực có nguy cơ rất cao này, người dân phải ở trong nhà, các nhu yếu phẩm sẽ do chính quyền mang đến. Ông Nguyễn Văn Đường, một người dân ở quận Bình Chánh, nói với VOA rằng không cho đi lại thì làm sao mà làm ăn gì được, Nay thì giãn cách xã hội gia hạn đến ngày 1 tháng 8. Các nước cũng thực hiện cách này nhưng không căng như ở Việt Nam. Ở đây chủ yếu là người dân giúp người dân, tôi thấy một số nhà từ thiện giúp dân, chở thức ăn bằng xe bà gác cho dân mà dân giành giật nhau khủng khiếp lắm, thấy tội lắm, nói chung do họ đói. Ngày 23 tháng 7, hàng chục xe đặc chủng của quân khu 7 được huy động để phun 6 tấn hóa chất khử trùng toàn thành phố Hồ Chí Minh theo trang VN Express. Tính đến sáng ngày 23 tháng 7, thành phố có thêm 3.302 bệnh nhân mắc COVID-19, nâng tổng số ca lên đến 48.863 ca, theo số liệu của Bộ Y tế Việt Nam. Chỉ riêng ngày 22 tháng 7, thành phố ghi nhận con số kỷ lục 4.218 trường hợp mắc mới. Chiều ngày 22 tháng 7, khi thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế xã hội, đề cập đến cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19 hiện nay, đại biểu Phạm Khánh Phong Lan thuộc đoàn đại biểu Quốc hội của thành phố Hồ Chí Minh nhận định cần có những quy định đặc biệt cho tình trạng khẩn cấp theo trang Vietnamnet. Tình trạng quá tải, thiếu thốn trang thiết bị là một thực tế, bà Phong Lan nói. Trong khi đó, một đại biểu khác là ông Trần Hoàng Ngân nói rất đau buồn khi thành phố Hồ Chí Minh đã có hàng trăm ca tử vong vì COVID-19. Tương tự, ông Nguyễn Tâm Hùng thuộc đoàn đại biểu Quốc hội Bà Rịa Vũng Tàu cho biết với tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhất là ở các tỉnh phía Nam, chính phủ nên nghiên cứu đề xuất Quốc hội ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh